Có bao giờ các bạn đang mắc ở với khoảng tầm hơn 200 nghìn thì các bạn có thể mua được nước hoa chính hãng hay không? Chất lượng của nó như nào? Thì video này sẽ trả lời câu hỏi đó của các bạn Trước đây khi mà mình bắt đầu biết tới nước hoa thì những cái cộng đồng, những cái nhóm, những cái trang trao đổi về nước hoa ở Việt Nam chưa thực sự nhiều ở cái thị trường Việt Nam về nước hoa lúc đấy nó cũng rất là ít hạn chế và chỉ có mỗi việc là các bạn ra trung tâm thương mại hay là các bạn nhờ những cái người quen ở nước ngoài sách tay về thì có thể mới có và đặc biệt là chủ yếu đều là những cái chai nước hoa designer những cái chai kiểu giá rẻ thì cũng rất là ít nít cũng rất là ít và đó là cái lý do mà mình làm lên kênh youtube này để có thể chia sẻ gợi ý các bạn những cái mùi hương ngon bổ rẻ trong tầm giá đặc biệt là những cái bạn học sinh sinh viên không có quá nhiều tài chính quan trọng nhất đó là khách quan nhất có thể và quay trở lại cái câu hỏi các bạn là 200 nghìn thì mua được hoa gì thì mình sẽ gợi ý các bạn một sản phẩm của nhà Danic đây với khoảng tầm hơn 200 nghìn các bạn sở hữu một chai 50ml và trong bộ sưu tập này nó có 5 mùi hương vậy thì chúng ta nên mua mùi hương nào và những cái mùi hương nào nên cần lưu ý đầu nhau bắt đầu trước khi vào review năm mùi hương thì mình phải nói rằng là thương hiệu Danic này là thương hiệu thuộc công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn và nếu như bạn nào à, có theo dõi sâu về cái việc các brand nước hoa ở Việt Nam ấy thì các bạn có thể biết rằng là công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn này họ có một cái thương hiệu khá là lâu đời và có tâm niên và những sản phẩm của họ khá là tốt đó chính là hoa riền đây là một cái thương hiệu mà mình đã có một cái video review từ những ngày đầu tiên làm youtube và mình nhận được bộ sưu tập đấy thì mình cảm thấy là mùi hương của việt nam làm cũng khá là tốt và công ty phục phẩm mỹ phẩm sài gòn thì sẽ sở hữu cả hai thương hiệu đó là hoa điền và đài nick này nên là nói thương hiệu đáy đích này là thương hiệu Việt Nam hoàn toàn là đúng luôn sau khi thử những cái mùi hương của đáy đích này mình cũng rất là tò mò là perfumer ở đằng sau là ai thì mình có được biết rằng là Dynic có hợp tác với một cái công ty Sumra đó là một công ty rất là lớn và đại khái là khi mà các brand có cầu nhu cầu làm về mùi hương thì sẽ đặt qua công ty này và họ có những cái perfumer riêng mà họ đặt ra làm mùi theo những cái tiêu chí của những cái brand yêu cầu và năm mùi hương này thì lấy cảm hứng là việc khám phá năm vùng đất khác nhau và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là những cái vùng đất này như thế nào từ từ hơi vội bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua một chút về ngoại hình nhá như các bạn thấy là đây là một cái thiết kế trông nó rất đặc biệt và cái thiết kế này thì chắc là với mình thì mình đã thử qua khá nhiều brand bên nước ngoài rồi thì đây là một cái thiết kế gần như mình chưa thấy đụng hàng với ai cả mình biết rằng là có nhiều cái thương hiệu Việt Nam làm những cái thiết kế trông kiểu cố gắng làm giống với những cái chai nước hoa nổi tiếng ở trên thế giới để gọi là hình thức kiểu PR chạy theo ấy nhưng mà với Danic thì mình thấy là họ đầu tư rất là tốt về cái phần thiết kế họ đặt được một cái công ty cũng riêng ở Pháp luôn và các bạn có thể thấy rằng là chai này là chai 50ml rất là nhỏ các bạn có thể đút vào túi nhá à đút vào uh, túi ba lô này để sử dụng mang đi học hay là đi chơi này và cái phần ở đây những cái logo và những cái phần tên đây họ được dập rất là chỉn chu chứ mình không có cảm giác kiểu rẻ tiền ấy như kiểu uh, ờ, miniso kia thì mình thấy rằng là cái phần chai nó làm có phần hơi rẻ tiền nhưng mà ở panic này thì chữ dập rất là ổn này nắp cũng rất là yên tâm các bạn dập vào nó kêu như và cái vòi xịt thì cũng rất là ổn áp luôn đấy đấy rất là mịn luôn chứ không bị kiểu rẻ tiền ấy mình khá là bất ngờ và rất ấn tượng với cái thiết kế như này à, bây giờ chúng ta thực sự vào cái phần review về mùi hương này cái mùi đầu tiên là mình muốn giới thiệu tới đó chính là Poetry Mountain Air đây là chai nước hoa màu đỏ và thường thì màu đỏ nó sẽ gắn liền với những cái mùi hương nó nặng đô nó sử dụng tốt vào mùa đông thì đây là chai nước hoa mình đánh giá là chắc là chai gần như là duy nhất có thể sử dụng được vào những cái mùa khá là lạnh đặc biệt là ở Hà Nội thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra này các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi kiểu hơi cay cay mình cảm giác là đến từ gia vị và một chút kiểu ngọt ngọt mà nó mang lại cảm giác đúng kiểu ấm áp ấy các mùi hương này nó sẽ biến chuyển rất là nhanh cái cảm giác cay đấy nó sẽ nhanh chóng nó lắng đi và các bạn sẽ nhận thấy là cùng một chút kiểu gỗ xong rồi xạ và cái mùi trên tổng thể rõ nhất mà mình ngửi thấy đó là mùi cây xô khoảng tầm 10 phút thôi các bạn nhận thấy cái mùi của xô rất là rõ thì cái nốt xô này được rất nhiều chai nước hoa nổi tiếng làm đặc biệt là chai nước hoa YSL đây Y order perfume này nó có nốt xô rất đặc biệt nhưng mà xô ở YSL Y và xô ở Dynic này thì nó khá là khác nhau khi mà xô ở đây nó được làm có cái xu hướng kiểu tối kiểu ấm chứ nó không làm theo kiểu fresh kiểu tươi mát như là ở YSL Y nên là với mình thì thực sự mùi hương này ở trong tầm giá nếu như mà ở khoảng tầm hơn 200 nghìn em này gọi là chấp nhận được và sử dụng được vào mùa đông thì nó cũng không phải gọi là quá đặc biệt nó gọi là ở mức kiểu an toàn ấy dành cho cái phân khúc kiểu học sinh sinh viên à có một cái điều nữa về em này đó là mặc dù cái mùi hương nó làm theo cái xu hướng kiểu hơi tối và ấm nhưng mà nó không bị già nên là các bạn yên tâm là những bạn học sinh sinh viên có thể dùng được không nhất thiết là phải kiểu đi làm rồi các bạn học sinh sinh viên là có thể sử dụng được mùi nó vẫn có một cái độ trẻ trung và có một cái độ năng động trong này bây giờ chúng ta chơi review theo kiểu màu sắc nhạt dần nhá tiếp tới đó chính là Coconing Under Snow đây là một cái mùi hương mà mình rất ấn tượng với cái top nốt của trái nước hoa này mình khi mà mình xịt cái mùi hương này ra nhá đây mình xịt luôn tại vì mình cũng rất thích cái tốt đốt này cái tốt đốt này à, làm cho mình kiểu lúc nào đưa lên để hít hà liên tục ấy <sighs> mình không biết là các bạn ở Sài Gòn có một cái cảm giác đó là nếu như vào những ngày mà trời gió mùa về mà kiểu sau một đêm được thông báo cho bạn biết là gió mùa về và sáng ngày hôm sau các bạn đang ở trong phòng rất là lạnh à rất là nóng các bạn mở cửa ra phát gió mùa nó ùa vào một cái cảm giác rất là kiểu thoải mái không khí rất là trong lành và cảm giác kiểu lạnh xung người thì đây khi mà các bạn xịt coconut under snow này ra thì các bạn đúng cảm giác đấy một cái mùi the đến từ bạc hà kết hợp cùng cái vị ngọt của cam mùi kiểu cảm giác nó như kiểu mình hình dung nó kiểu cả một cái không gian nó rất là rộng và cả một cái làn gió kiểu mình đứng giữa những cái chân của những cái tòa chung cư ấy cái làn gió lạnh nó ập vào người ấy thì khi mà mình xịt chai nước hoa này ra tốt đốt nó đúng như vậy luôn phải nói rằng là mình cực kỳ bất ngờ với cái tốt đốt này ở đây là chai nước hoa kiểu mình sẽ bốt cho anh em để sử dụng vào mùa hè luôn dry down của mùa hương này các bạn sẽ thấy cái nét tươi này cái nét mát ban đầu nó sẽ nhẹ dần xuống và các bạn sẽ thấy một cái cảm giác hơi kiểu cặn cặn hơi kiểu gợn gợn của trà nó xuất hiện nhưng mà ở đây vẫn bạc hà nó vẫn làm chủ đạo từ đầu đến cuối cái trà nó chỉ được điểm vào để gọi là tăng cái độ bám tỏa của mùi hương và làm cho cái mùi hương nó có độ biến chuyển gọi là thêm có một chút gọi là sắc nét một tí thôi và cái mùi hương này ấy, nó làm mình liên tưởng tới những cái ngày mùa hè mà các bạn uống những cái chai à những cái ly kiểu đi mát bạc hà rẻ ở những cái quán cà phê ấy, nó không phải là những cái loại trà cao cấp nó chỉ đơn giản là cái trà đi mát bạc hà thôi không có sữa sủng gì cả đấy thêm bắt à, có một cái lát chanh để ở trên thì đây là mùi hương mang tới một cảm giác đúng như vậy mình phải gọi là rất thích chai nước hoa này như các bạn thấy là ở đây mình có ba mùi liền ba mùi màu xanh thế là thôi mình sẽ lấy cái mùi xanh đậm nhất đi đó chính là Bukunik Richard thì phải nói rằng là đây là một chén nước hoa mình đã đọc được rất là nhiều bình luận ở trên những cái nhóm nước hoa những anh em chơi nước hoa và nói về cái mùi hương này họ nói rằng là mùi hương này xứng đáng làm mùi hương kiểu nít dành cho ờ, cái phân khúc giá rẻ và kiểu một viên ngọc thô của Dynic vậy và khi mà mình xịt ấy, thì mình cũng rất là bất ngờ mình không nghĩ là làm họ có thể ờ, cái perfumer cái việc là Dynic hợp tác với bên Simrai có thể làm ra một cái mùi hương nhảy và với một cái mức giá nó có thể rẻ như vậy à, đây là một cái mùi hương đỉnh dành cho những bạn nào muốn sâu hơn muốn chơi à, muốn chơi sâu hơn vào nước hoa thì đây là một chai nước hoa rất là rẻ tiền đúng kiểu một viên ngọc thô luôn nó như kiểu Nautica Violet của dành cho mùa hè ấy. khi bạn xịt cái mùi hương này ra nhá các bạn sẽ thấy một cái nét xanh cái nét xanh ở đây nó không phải kiểu xanh kiểu các bạn dí thẳng mũi vào những cái cành cây hay là các bạn vò những cái cái lá nó nát ra đâu mà cái nét xanh ở đây là như kiểu các bạn đang đi giữa một cái rừng cây vậy nó không mang đến cái cảm giác quá là lạnh nhưng mà nó các bạn sẽ ngửi thấy những cái mùi xanh của cỏ cực kỳ rõ nó cũng không bị cái cảm giác đất đâu tại vì thường cái nét xanh nó sẽ đi với cái nét kiểu patchouli nó làm kiểu hơi kiểu đất ẩm ấy nhưng mà ở đây thì nó không bị như vậy nó chỉ đơn giản là cái mùi xanh thôi và các bạn thấy một cái nét hơi ngọt đằng sau và về sau ấy mùi hương này nó có một cái điều mình cực kỳ ấn tượng đó là chảy hiểu sao nó lên một cái nét hơi kiểu chua chua và cái nét xanh này nó dịu xuống thì nó hơi giống mùi me các bạn mùi nước me ấy. cái cảm giác mà khi các bạn kiểu uống cái nước me các bạn sẽ cảm thấy chua chua ở cái phần cuối họng này thì khi mùi mùi hương này nó mang đến đúng cảm giác như vậy và đặc biệt là khi mà dry down của mùi hương này nó làm mình liên tưởng tới chai nước hoa Tân Hoa Dừa 13 cái nét xạ béo đi với isu super ở trong ngoài giống dã man khi mà mình xịt lại lần thứ hai lần thứ ba và khi dry down mình thấy là mùi hương này giống với another 13 nhưng mà nó mỏng hơn phải nói rằng là mình quá là bất ngờ với cái mùi hương này luôn đây là một cái mùi đáng giá nhất của Dynic luôn mua nhanh không phải cháy hàng đấy ngon vãi luôn ở vị trí số 4 đó chính là Swimming at Riverside theo như mình biết thì đây là best seller của Dynic mùi hương này thì mình cũng hiểu tại sao nó là best seller của Dynic đó là mùi hương này nó là clone của YLY EDP một chút kiểu fruity đến ngọt ngọt đến từ táo này rồi xô này xong rồi về sau có độ ngọt của độ tonka hai cái mùi hương này nếu như <laughs> thực sự là nếu như các bạn xịt và các bạn để em này xịt trước khoảng tầm 2 tiếng và sau rồi các bạn xịt lại mùi này thì các bạn so sánh hai mùi nó chả khác gì nhau cả mình thấy rằng là đầu tiên mình ngửi thấy có mùi giống với mùi của YLY đến như vậy và nếu như các bạn chưa xem video về em này các bạn có thể xem cái đường link nó sắp sửa hiện ở trên này nó các bạn, sẽ rõ được là em này nó sẽ sử dụng như nào phù hợp với cái phong cách ra sao thì nếu như các bạn sinh viên không có tiền mua Y của YL thì các bạn có thể mua Swimming at Riverside nếu mà nói rằng là nó giống hẳn thì chắc chắn là nó sẽ xoắn môi của Y luôn chạy xả ai mua YL nữa nhưng mà mùi hương ở đây thì về cái phần mùi nhá mình cảm thấy là giống khoảng tầm 80 phần trăm đến 90 phần trăm nhưng mà về các bạn sẽ có thấy là nó có một cái độ mỏng mùi nó sẽ mỏng hơn và như mình nói là white gel ấy thì nó dùng vào mùa đông thì nó bị yếu dùng vào mùa hè Hà Nội thì nó lại bị kiểu nồng quá nhưng mà với đây Squee Minh này thì các bạn sẽ dùng được tốt vào mùa hè mùi hương cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Promenade at the Seaside Ờ, các bạn có thể biết là những brand rất là nổi tiếng ở trên thế giới dù là nít hay là designer thì khi mà họ làm trong cái dòng sản phẩm nào đó thì sẽ có những cái chai được đánh giá rất là cao được số đông người yêu thích nhưng bên cạnh đó thì có những cái chai sẽ không được thành công cho lắm và đây là một trong những cái chai như vậy hoặc là có thể cá nhân mình mình không thích cái gu làm mùi kiểu như thế này như cái tên thì các bạn có thể thấy rằng là mùi hương nó sẽ miêu tả cái việc là các bạn đã chơi ở cái bãi biển đi nhưng mà với mình thì khi mà mình dạo chơi ở biển cái cảm giác đầu tiên mình sẽ nhận thấy đó là một cái mùi hương tươi sáng cái thứ hai đó là một cái cảm giác dễ chịu thoải mái cái thứ ba đó là phải có cái nốt hương aquatic chắc chắn dạo chơi ở ngoài biển mà đây mình vừa xịt ở đây thì với mùi hương này khi mà mình xịt ra mình cảm thấy rằng là nó có một cái nét mặn nhưng cái nét mặn đây cảm giác nó không thật và nó bị kiểu synthetic khi mà mùi hương này mình xịt ra tay nhá thì mình cảm thấy rằng là nó như kiểu là cái nét mặn kiểu của mồ hôi kết hợp cùng với vị ngọt của cam vậy nó không phải giống ở bãi biển mà nó giống như kiểu một anh chàng vừa mới đi chạy về và các anh ấy đang uống một cái ly nước hoa quả gì đó và dry ra của hương này ấy, thì mình có cảm giác là nó khá là ngọt và nó không hợp gu của mình lắm mình ngửi mình bị hơi kiểu đau đầu một chút và mùi hương này có lẽ là không hợp gu của mình nên là nếu như bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này quan tâm đến cái tên và đặc biệt là các bạn kiểu thích những nốt gương aquatic thì các bạn à, nên thử kỹ mùi này trước khi mua trước khi mua các bạn thấy hôm nay video có gì đặc biệt không đó là mình không nói về độ bám tỏa của những chai nước hoa này tại vì trên da mình những cái mùi hương của Dynic nó chỉ rơi vào tầm 5 đến 6 tiếng như kiểu em uh, Waiting Mountain này này nó trên da mình thì được tầm 6 đến 7 tiếng cũng ổn đây là chai nước hoa mình đánh giá là bám tốt nhất của Dynic còn với những cái sản phẩm như kiểu là Buconic đôi trích này nhá hay là chai Buconic đây là hai chai nước hoa mình rất thích hai cách làm mùi này thì nó chỉ lưu ở trên da mình tầm 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng mình mong chờ là nó sẽ lưu được nhiều hơn tại vì thực sự mình rất ấn tượng với hai mùi hương này hoặc cũng có thể là do da mình không hợp tại vì mình có trao đổi với mấy bạn khi mình đăng cái bài này lên ờ, Facebook hay là lên cái cộng đồng trên YouTube ấy, các bạn ấy cũng bảo là cái mùi của chai đỏ nó ừ. bám rất là tốt từ sáng đến chiều nhưng mà có người thì bảo là mùi không tốt nên là mình nghĩ là các bạn nên thử và bây giờ là cái quan điểm của mình về cái thương hiệu Dynex này phải nói rằng là đây là một thương hiệu Việt Nam mà mình luôn luôn muốn ủng hộ những cái sản phẩm của Việt Nam và giới thiệu những sản phẩm của Việt Nam đến với những cái người Việt nhưng mà với chất lượng phải ngon nhá thì đây mình đã review hết cho các bạn rồi và các bạn có thể thấy rằng là với một mức giá rất là rẻ thì cái thương hiệu Denic này nó sẽ tập trung đánh vào những bạn học sinh, sinh viên những bạn không có quá nhiều tài chính mà ở đây các bạn đã nhận được cái, cái mùi khá là tốt so với tầm giá hoặc là có thể họ có những cái sản đây dòng sản phẩm đầu họ, họ sẽ đầu tư rất là nhiều nhưng mà mình mong rằng là Dynic có thể tiếp tục phát huy cho ra những cái line rẻ tiền này nhưng mà chất lượng nó phải tốt để cho những bạn học sinh sinh viên có thể hướng tới cái thứ hai đó là Thương hiệu này thì các bạn có thể mua rất dễ dàng ở trên những cái sàn điện tử rồi ở những cái trung tâm thương mại, những cái siêu thị chứ các bạn không nhất thiết phải ra những cái store, những cái trung tâm lớn hay là vào hẳn những cái cửa hàng nó chuyên về nhung hoa các bạn chỉ cần kiểu đi chơi ở trong trung tâm thương mại thôi hoặc là các bạn kiểu lướt ở trên tiki các bạn nhìn thấy các bạn có thể mua được và cái việc mua nó ship rất là dễ dàng đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là rất là tốt từ những cái sản phẩm đến từ Việt Nam cái điều thứ ba mà mình rất thích ở Dynic đó chính là đây là một thương hiệu Việt và họ không phải là cái kiểu đi theo những cái brand như là Mora hay là như kiểu Cleopatra để làm ra những cái mùi hương giống với những chai nước hoa nổi tiếng hay là thậm chí còn lấy thẳng gọi là concept lấy thẳng thiết kế của chai để về làm trên chai nước hoa của mình và lấy cái mác Việt Nam nhưng mà ở Danex này các bạn thì đấy là thiết kế riêng biệt không đụng hàng phải nói là chả đụng hàng với chất hoa nào mình có ở đây cả và cái tiếp theo đó là mùi họ làm rất là chất lượng đó thì chúng ta thấy là họ có sự đầu tư họ có sự nghiêm túc ở trong này và mong rằng là ngoài Danic ra chúng ta có những cái thương hiệu Việt Nam chất lượng hơn để có thể người dùng Việt Nam có thể dùng hàng Việt Nam chứ không phải kiểu chạy theo những cái thương hiệu nổi tiếng làm gì cả và nếu như thấy video này hay bổ ích đừng quên việc like, share và ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất video sau chúng ta cùng nói về Mora nha còn bây giờ thì xin chào và gặp lại bye bye